Các bạn thân mến, sau đây xin mời các bạn đến với phần soi kèo, dự đoán tỷ số trận đấu và phần nhận định chuyên sâu của các chuyên gia về trận chung kết World Cup 2022 diễn ra giữa đội tuyển Argentina và Pháp vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2022. Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới đang hướng tâm điểm về trận chung kết World Cup 2022 được diễn ra tại Qatar vào ngày 18 tháng 12. Ở đó, Argentina và Pháp hứa hẹn sẽ đem tới một trận cầu kinh điển và kịch tính đến những phút giây cuối cùng. Đây chính là màn tái đấu của hai đội. Ở World Cup 2018, trên con đường lên ngôi vô địch, Pháp đã đánh bại Argentina 4-3 ở vòng 18. Đây xứng đáng là một trận chung kết trong mơ được nhiều người chờ đợi tại World Cup năm nay, khi mà những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi và Kylian Mbappe chạm trán nhau. Người Pháp, họ đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên có thể bảo vệ thành công chức vô địch kể từ Brazil năm 1962. Cho dù không thi đấu quá thành công ở các giải đấu lớn nhỏ khác nhau trước đó, thế nhưng khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar diễn ra, thì đội tuyển Pháp họ đang cho thấy vì sao họ là đường kim vô địch của World Cup. Hành trình của họ ở vòng đấu loại trực tiếp cũng rất ấn tượng. Họ đã giải quyết nhanh gọn các đối thủ rất khó nhằn như là Ba Lan, Anh hay là Maroc mà không cần thêm bất cứ hiệp đấu phụ nào. Không thể phủ nhận được sự toàn diện của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps ở thời điểm hiện tại. Rất khó để chỉ ra được một điểm yếu của gà trống Goloa với những gì họ đã thể hiện. Ở tại bán kết, Pháp đã giải mã thành công Maroc, một đại diện đến từ châu Phi đã từng tiễn nhiều ông lớn như là Bỉ, Tây Ban Nha hay là Bồ Đào Nha về nước. Chất lượng đội hình đồng đều vẫn là thứ làm nên sức mạnh của tập thể này. Pháp đang thể hiện một sức mạnh của nhà đương kim vô địch giải đấu. Cho dù thiếu vắng các trụ cột hàng đầu vì chấn thương, song đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn cho thấy được giá trị cùng với đẳng cấp khi đã biết cách vượt qua các đối thủ của mình. Ngoài ra thì đội tuyển Pháp cũng đang sở hữu khả năng vượt ải handicap rất ấn tượng khi giúp các bet thủ vượt ải thành công trong 5 trên 6 lần mở kèo vừa qua tại World Cup năm nay. Trận thua kèo duy nhất của họ là trước Tunisia, trận đấu mà những chú gà chống Gola đã không tung ra một đội hình mạnh nhất của mình. Đứng trước Argentina, Pháp sẽ phải trải qua trận đấu khó khăn. Song với dàn sao đang có trong tay, đội bóng châu Âu này có lý do để tự tin vào khả năng bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, chiến dịch vòng chung kết World Cup 2022 của đội tuyển Argentina khởi đầu bằng một cú sốc khi để thua 1-2 trước tuyển Ả Rập. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì có thể khẳng định được thất bại đó chính là bài học đắt giá để Argentina họ trở lên mạnh mẽ hơn như là ở thời điểm hiện tại. Họ thi đấu một cách gắn kết và đầy thuyết phục để lần lượt đánh bại những đối thủ khó chịu như là Mexico, Ba Lan, Úc, Hà Lan và gần đây nhất là đánh bại Croatia trong hành trình giành quyền góp mặt ở trận chung kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đang chơi ngày càng hay tại World Cup năm nay. Lối đánh của họ trong World Cup lần này là hết sức đa dạng và không kém phần thực dụng. Argentina vừa có thể tấn công chủ động, vừa có thể chơi phòng ngự phản công. Với từng đối thủ hoặc là ở từng thời điểm khác nhau ở trận đấu, đại diện của Nam Mỹ luôn có một đấu pháp riêng để ứng phó. Đó là điểm khác biệt của Argentina so với hầu hết tất cả các đội bóng còn lại tại kỳ World Cup năm nay. Trong đội hình của họ vẫn có nhiều các cựu binh đẳng cấp thế giới như là Messi, Di Maria, Paulo Dybala và cùng với đó là những nhân tố mới đầy tài năng như là Enzo Fernandez, Paredes, Emiliano Martini hay là Julian Alvarez. Tuy nhiên thì Argentina lại là một cửa cược rất may rồi, cho dù họ đang sở hữu phong độ cao. Họ thường xuyên bị lội ngược dòng và chỉ giúp thủ thắng kèo trong một nửa số trận đấu đã qua tại vòng chung kết World Cup. Với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, Pháp vẫn cho thấy được sức nặng ở cửa cực của mình. Không thể phủ nhận được một điều là Argentina đang rất yếu ở màn không chiến. Trong khi đây lại là điều mà đội tuyển Pháp đang cực kỳ mạnh với những cá nhân có khả năng phá bóng và dứt điểm bằng đầu cực kỳ tốt. Argentina với nhiều cầu thủ thấp bé nhẹ cân hơn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn cản những bước chạy đầy tốc độ của tuyển Pháp. Cho dù rất đáng tiếc, nhưng việc để Messi và đồng đội có thể nâng cao chiếc cúp vô địch cũng có thể là rất khó khăn. Như tiền đạo Lionel Messi cũng thừa nhận, anh sẽ không còn thi đấu ở World Cup năm sau và sẽ nỗ lực hết sức để giúp tuyển Argentina giành chức vô địch năm nay. Tôi khá chắc trận chung kết sẽ là một trận đấu cuối cùng của tôi tại World Cup. Messi chia sẻ với tờ Ole. Còn rất nhiều năm để tới kỳ World Cup tiếp theo và tôi nghĩ mình sẽ không làm được Một kết thúc như thế này sẽ là tốt nhất Lionel Messi năm nay đã 35 tuổi Anh sẽ bước sang tuổi 39 ở kỳ World Cup 2026 Được tổ chức ở ba quốc gia là Mỹ, Mexico và Canada Do đó mà khả năng để ngôi sao bóng đá số 1 Argentina có thể trở lại thi đấu ở một kỳ World Cup là không cao. Về lịch sử đối đầu giữa hai đội, Argentina và Pháp đã gặp nhau ở 3 kỳ World Cup vào các năm 1930, 1978 và 2018 trước khi gặp nhau ở trận chung kết năm nay. Hai lần gặp nhau đầu tiên vào năm 1930 và 1978 đều là ở vòng bảng. Argentina dẫn đầu bảng, nhưng trận thắng của Pháp trên đất Nga 4 năm trước, năm 2018 mới là trận đấu loại trực tiếp đầu tiên giữa hai đội ở sân cỏ. Nhìn chung trong lịch sử đối đầu, hai đội này đã gặp nhau 12 lần, 3 trận trong World Cup, 8 trận giao hữu và một trận cúp độc lập. Argentina đang dẫn trước với 6 trận thắng, trong khi Pháp thắng 3 và kết thúc với tỷ số hòa trong ba trận còn lại. 4 năm trước, Pháp đánh bại Argentina 4-3 ở vòng 16 đội World Cup 2018 và những cái tên đã ghi bàn ở trận đấu đó là Kylian Mbappe với hai bàn, Antoine Griezmann một bàn và Benjamin Pavard một bàn. Enzo Di Maria một bàn vẫn góp mặt ở trong đội hình hiện tại của hai đội. Argentina Bước vào trận đấu năm 2018 có thành tích đối đầu tốt hơn Pháp tại World Cup. Tuy nhiên thì bản chất của trận đấu loại trực tiếp đã thay đổi thế trận. Bàn thắng của Kylian Mbappe ở trận đấu năm 2018 đã giúp anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu World Cup giữa hai đội. Ngoài là cuộc đua tập thể cho danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới, trận chung kết còn là cuộc so tài giữa Messi với 5 bàn thắng và Mbappe cũng 5 bàn thắng, giữa Julian Alvarez và Oliver Giroud cũng với 4 bàn thắng cho danh hiệu vua phá lưới. Đó cũng có thể là trận đấu quyết định danh hiệu cá nhân quả bóng vàng World Cup. Về phong độ thi đấu thời gian gần đây của Argentina. Vào trận bán kết đầu tiên, Argentina đã nhanh chóng chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Croatia sau khi họ đã dốc hết sức đánh bại Nhật Bản và Brazil có loạt suất lân lưu ở hai vòng đối trước. Đội quân Cờ không còn đủ thể lực để cầm cự trước một Argentina cực kỳ quyết liệt. Messi đã tiếp tục là ngôi sao của trận đấu khi đã mở màn tỷ số ở chấm 11m và thực hiện pha kiến tạo siêu đỉnh cho cầu thủ Julian Alvarez ấn định tỷ số 3-0. Xen giữa hai bàn thắng này là những pha ghi bàn cực kỳ ngoạn mục của Alvarez ở phút thứ 39. Argentina nói chung và Messi nói riêng đã bước chân vào trận chung kết World Cup 2022 với một quyết tâm cao độ. Cũng dễ hiểu khi đây chính là cơ hội để giúp Argentina giải tỏa cơn khát danh hiệu World Cup kể từ năm 1986 đến nay. Với riêng thiên tài Messi, nếu anh có được danh hiệu World Cup 2022, ngôi sao sinh năm 1987 này sẽ sở hữu được đầy đủ mọi danh hiệu cao quý mà mọi cầu thủ bóng đá đều mơ ước. Về phong độ thi đấu thời gian gần đây của Pháp Mặc dù trước khi giải đấu khởi tranh, Pháp đã không được đánh giá cao bởi vì một loạt trụ cột vắng mặt và dần xuống phong độ. Điển hình chính là trường hợp của cầu thủ Paul Pogba. Thế nhưng khi càng vào sâu giải đấu, Pháp đã ngày càng tỏ ra là một tập thể có sự gắn kết. Lập công đầu dĩ nhiên thuộc về thuyền trưởng Dieder de Sam. Thêm nữa, Pháp phần nào đã cho thấy được vóc dáng của nhà đương kim vô địch khi họ vượt qua được ứng viên đăng ký là đội tuyển Anh ở vòng tứ kết và nhanh chóng giải quyết chú ngựa ô Maroc ở vòng bán kết. Trong tất cả các hành trình kể trên đã cho thấy được Pháp trình diễn được lối chơi cực kỳ hợp lý, gắn kết và không bị phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào trong đội hình về phong độ đối đầu của Argentina và Pháp. Argentina đã giành vé vào chung kết sau khi Lionel Messi truyền cảm hứng cho đội bóng quê hương đánh bại Croatia 3-0. 24 giờ sau, đối thủ của Argentina đã được công bố chính là đội tuyển Pháp. Cuộc đụng độ tiếp theo tái hiện vòng 1/8 World Cup 2018 nơi Kylian Mbappe và các đồng đội đánh bại Argentina 4-3 một cách ngoạn mục. Trận đấu cuối cùng vào cuối tuần này ở sân vận động Lusail về cơ bản là sẽ mang tính chất là có tất cả hoặc là không có gì. Tất cả những bàn thắng, kiến tạo và dây bóng của Messi đều sẽ chẳng là gì nếu không vô địch giải đấu. Trong khi đó thì Mbappe đặt mục tiêu giúp Pháp bảo vệ ngai vàng. FIFA cho Argentina tỷ lệ thắng là 35%, Pháp có tỷ lệ chiến thắng là 34%. Có 31 khả năng hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Những thông tin về lực lượng của Argentina và Pháp trước trận đấu tuyển Argentina, các cầu thủ Acuna, Montiel sẽ trở lại sau án treo giò. Tuyển Pháp, Lucas đang bị chấn thương. Về đội hình dự kiến tham gia trận đấu của Argentina, ở trong khung gỗ vẫn là thủ môn quen thuộc Emertini. Các cầu thủ hậu vệ Acuna, Romero, Otamendi và Molina. Ở hàng tiền vệ có các cầu thủ Enzo, Depol, Parades và Mark Alister. Tiền đạo gồm có hai cầu thủ là Alvarez và Messi. Về đội hình dự kiến tham gia trận đấu của đội tuyển Pháp. Chấn giữ khung thành là thủ môn đội trưởng Loris. Ở hàng hậu vệ có Theo Hernandez, Varane, Upamecano và Kundi. Các cầu thủ tiền vệ gồm Chouameni và Rabiot. Các cầu thủ tiền đạo Mbappe, Griezmann, Dembele và Giroud. Thống kê về trọng tài trận đấu Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chọn tổ trọng tài người Ba Lan làm nhiệm vụ cao cả trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Trọng tài chính bắt trận đấu Simon Masiniak, người Ba Lan được trao vinh dự cầm còi trận chung kết World Cup 2022. Các trợ lý của ông Masiniak cũng là người Ba Lan, là các ông Pawen Skolnicki, Thomas Liskiewicz và Thomas Kiwaskowski. Người duy nhất không mang quốc tịch Ba Lan trong tổ trọng tài là ông Ismail Enfast, là trọng tài thứ tư người UAE. Ông Masiniak được chứng nhận là trọng tài FIFA vào năm 2011 và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các giải đấu quốc tế. Vị trọng tài 41 tuổi này đã từng tham gia làm nhiệm vụ tại World Cup 2018 và Euro 2016. Tại World Cup 2012, trọng tài Masiniak bắt chính hai trận đấu đều có sự góp mặt của đội tuyển vào chung kết. Ở trong cả hai trận đấu, vị vua áo đen này đều không thổi phạt đề lần nào. Simon Masiniak được coi là một trong những trọng tài xuất sắc nhất của Ba Lan. Đã từng làm trọng tài trận chung kết siêu cúp UEFA 2018. Bắt chính 550 trận trong sự nghiệp. Rút ra 2.213 thẻ vàng với tỷ lệ là 4,02 thẻ trên một trận. 67 lần rút thẻ đỏ trực tiếp với tỷ lệ là 0,12 lần trên một trận. 244 lần thổi phạt penalty với tỷ lệ 0,44 lần trên một trận. Ông đã bắt chính 39 trận tại cúp C1 châu Âu, rút 150 thẻ vàng, một thẻ đỏ và 17 lần thổi phạt penalty. Tại World Cup năm nay, ông đã bắt chính hai trận, trận Pháp và Đan Mạch, Argentina và Úc. Tổng cộng đã rút ra 5 thẻ vàng, không thẻ đỏ và không lần thổi penalty. Những thông kê đáng chú ý của hai đội 3 trận đối đầu gần nhất có bàn thắng trong hiệp 1. 2 trên 3 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng là dưới 3 bàn. Pháp ghi bàn ở 5 trên 6 trận tại World Cup năm nay. Pháp thắng 5 trên 6 trận theo kèo châu Á tại World Cup năm nay. Argentina đã để thua 2 trên 3 trận đấu gần nhất theo châu Á. Những thông tin bên lề Argentina đang tham dự trận chung kết World Cup lần thứ 6 Chỉ có Đức là 8 lần Tham dự nhiều hơn Họ đang tìm kiếm chiếc cúp vô địch lần thứ 3 cùng với các năm 1978 và 1986. Nhưng thất bại sẽ khiến đoàn quân Argentina có nhiều trận thua nhất trong các trận chung kết World Cup là 4 trận ngang với đội tuyển Đức. Pháp đã lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ tư. Tất cả đều kể từ năm 1998, 2006, 2018 và năm nay 2022. Con số này là cao gấp đôi so với bất kỳ quốc gia nào khác trong thời kỳ này. Đây sẽ là một cuộc gặp gỡ thứ tư tại World Cup giữa Argentina và Pháp. Đại diện của Nam Mỹ đã thắng 2 trong 3 trận đấu trước đó. Pháp bất bại trong 10 trận gần nhất tại World Cup trước các quốc gia Nam Mỹ, thắng 6 và hòa 4. Đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ 11 được tranh tài giữa một quốc gia Nam Mỹ và châu Âu. Trong hai giải đấu World Cup gần nhất, hai cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất sau một pha thực hiện di chuyển hơn 5 mét với bóng là Lionel Messi của Argentina và Kylian Mbappe của Pháp. Về tỷ lệ kèo nhà cái Nhìn vào ba trận đối đầu mới đây Pháp đều là đội bóng cửa trên khi chạm mặt Argentina Trong khi đó, ở cuộc đụng độ mới nhất tại World Cup 2018 Gà chống Gola đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 khi nhập cuộc với kèo chấp chênh lệch là âm 1 trên 4 Trở lại với trận chung kết Giới điều hành thị trường đã đưa ra mức tỷ lệ hòa được thua dành cho hai đội Rõ ràng là cơ hội chiến thắng đang được chia đều cho cả hai. Theo phân tích trực quan thì Pháp là đội bóng đáng tin ở kèo hòa được thua. Nên nhớ rằng Les Blues sở hữu đội hình đồng đều, có chiều sâu ở mọi vị trí. Song song với đó, thầy trò huấn luyện viên De Sam cũng sở hữu phong độ ổn định khi thắng 5 trên 6 trận đã đá tại World Cup. Trong đó, họ thắng 5 trên 6 kèo. Ở bên kia, Argentina là một đội bóng thất thường khi thua 2 trên 3 kèo mới đây. Tại World Cup 2022, Tỷ lệ thắng kèo của Argen chỉ là 50%, thắng 3 kèo và thua 3 kèo và giới đầu tư sẽ phải cân nhắc khi đặt niềm tin vào Messi cùng đồng đội. Lựa chọn tỷ lệ kèo nhà cái 0-0, chọn Pháp thắng kèo. Về tỷ lệ kèo châu Á, so về phong độ, tinh thần cũng như là đẳng cấp, Argentina và Pháp hoàn toàn tương đương khi họ càng chơi càng hay ở giải đấu năm nay. Việc sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao là điều làm nên sức mạnh của hai tập thể này. Do vậy mà ở một trận chung kết căng thẳng như là tại World Cup năm nay, không có tỷ lệ chấp trong cả đấu nơi trên. Điều đó đồng nghĩa là người chơi đặt cửa vào đội bóng nào và đội bóng ấy giành chiến thắng thì sẽ là người có chiến thắng chung cuộc. Với những gì đã diễn ra, Argentina có lẽ sẽ nhỉnh hơn một đôi chút bởi vì sự xuất chúng của siêu sao Messi. Khả năng tạo ra đột biến rất lớn từ cầu thủ này giúp đội bóng xứ Tango tự tin vào chức vô địch. Nên chọn Argentina. Về kèo châu Âu Lần đối đầu gần nhất tuyển Pháp đã đánh bại đối thủ này ở trận đấu thuộc vòng 1-8 chung kết 2018. Xét về chất lượng đội hình, thầy trò huấn luyện viên De Sam cũng đang được giới soi kèo đánh giá cao hơn về sự đồng đều ở các tuyến và họ cũng đang sở hữu kinh nghiệm dày dặn hơn so với Argen. Nhớ rằng là những chú gà chống Goloa đang là nhà đương kim vô địch thế giới, cho nên chắc chắn đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng của đại diện đến từ Nam Mỹ. Về sơ kèo tài xỉu, Kèo tài xỉu cả trận là 2. Argentina và Pháp lần lượt là 0,82, 2 và âm 0,94. 94 Kèo tài xỉu hiệp 1 0,75. Argentina và Pháp lần lượt là 0.90, 0.75 và 0.98. Cả Argentina và Pháp đều sở hữu những nhân tố xuất sắc ở mặt trận tấn công và tốc độ ở những tình huống phản công nhanh chính là sở trường của cả hai đội bóng có mặt ở trận chung kết năm nay. Nhưng hàng thủ của tuyển Argen vốn không quá chắc chắn khi đã bị thủng lưới trước Ả Rập Xê Út, Úc và Hà Lan. Do đó thì cờ tài sẽ là một lựa chọn hợp lý. Dự đoán về tổng số bàn thắng là 3 và nên chọn cờ tài. Soi kèo hiệp 1 Là các đội bóng đều chơi lối chơi tấn công, muốn tạo ra lợi thế sớm nên sẽ không có gì bất ngờ nếu cả Argentina và Pháp dồn lên áp đảo ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng ở ngay hiệp 1 là một điều rất dễ xảy ra. Về tỷ lệ ghi bàn Theo phân tích của chuyên trang Sportmode về tất cả dữ liệu có sẵn, bao gồm màn trình diễn gần đây và số liệu thống kê về cầu thủ, cho thấy được kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Argentina thắng với xác suất là 38,08%. Một trận thắng cho Pháp có xác suất là 35,33% và một trận hòa có xác suất là 26,6%. Tỷ số có khả năng cao nhất trong một trận thắng của Argentina là 1-0 với xác suất là 10,09%. Các tỷ số có khả năng xảy ra tiếp theo cho kết quả đó là 2-1 chiếm 8,29% và 2-0 chiếm 6,62%. Tỷ số Pháp thắng nhiều nhất là 0-1 chiếm 9,64%, trong khi tỷ số hòa một đều là 12,64%. Các chuyên gia dự đoán tỷ số trận đấu 2-1 nghiêng về Argentina.